giới thiệu với các bạn đây là đây là ngôi nhà ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thành phố Hà Giang. Khải Toàn vừa có một chuyến đi xem phong thủy ở miền Bắc, bao gồm Hà Giang, Điện Biên và Hà Nội. Chuyến đi khá là suôn sẻ, Lịch bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, từ Hà Nội đón xe lên Hà Giang và từ thành phố Hà Giang đi xe máy lên Lũng Cú, Đồng Văn. Đến nhà nghỉ Ali vào 4 giờ sáng. Vào lúc 7 giờ sáng, nhóm của cô gia chủ đón Khải Toàn từ thành phố Hà Giang chuẩn bị đường lên Lũng Cú. Đây là đường Nguyễn Trãi, đoạn đầu của trung tâm thành phố Hà Giang. Hôm nay 24 25 độ mà thời tiết khá là lạnh, nhiều sương mù. Mọi người đang tìm quán à, để vào ăn sáng. Cả đoàn ghé vào quán này để ăn sáng bún bò giò heo. Hey. Đây là một điểm check-in nổi tiếng à, của dân phường km 0 Hà Giang Thôi, đoạn này à, sương mù dày đặc Tầm nhìn xa trên 30 à, mét sao sao mọi người không bật đèn à một tuần một lần chợ phiên huyện quảng bạ một tuần tổ chức một lần đây là trên đây là người dân tộc gì ạ dân tộc uh, dân, dân tộc mông này dân tộc dao dân tộc tày à, nhiều dân tộc vâng, đây gọi là đây gọi là cổng trời quảng bạ điểm, cao nhất của huyện quảng bạ à, cao nhất của huyện quảng bạ người ta gọi là cổng trời đấy cổng chơi quảng bạ ôi ở đây đông thế và cái là điểm dừng chân đồng đội của mình đâu đi rồi, đi rồi. Toàn và đoàn của Khải Toàn đã đến à, một con đèo ở chúng tôi về đi sau khi no nê rồi các bạn Đây là đèo Thẩm Mã huyện Đồng Văn Một nơi rất là đẹp Phong cảnh thiên nhiên hữu tình cũ đó ờ, này ờ, ờ, thấy không anh làm cái cổng đang làm cổng chào huyện cũ nếu ngoài kia đang làm đường phải làm đường phải phải năm sao quay lại đây để mà cột cờ lũng cú đây là một à, Ai, cuối cùng cũng đã tới nơi muốn tới đây là ngôi nhà ở xã Lũng Cú huyện Đồng Văn thành phố Hà Giang ngôi nhà này gia chủ Khải Toàn định cải thiện lại làm homestay ngôi làng nhỏ xung quanh ở đây du lịch phát triển khá là tốt giới thiệu với các bạn đây là cà phê cực Bắc một quán cà phê khá là yên tĩnh và khá là vắng gọi gọi gọi dùm hai một ly cà phê sữa đá ngọt đây là tô mì tôm hai trứng Chào các bạn, đây là Phạm Văn Trường, người à, ở vùng à, Hà Giang. Khải Toàn đã mất một thời gian khá dài di chuyển từ máy bay, xe to cho đến xe máy để đến được à, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thành phố Hà Giang. Rồi. Thế thì được sự trợ duyên của cô gia chủ mời đến đây để xem phong thủy nơi này để làm một cái homestay tại vì cái vùng xung quanh nơi này à, du lịch khá là phát triển đường xá mọi à, đường xá được à, nhà nước à, tiến triển xây lại rất là rất là tiện lợi cho mọi người thì ở đây Đại Toàn muốn à, phỏng vấn anh à, Trường vài lời để các bạn ở những tỉnh khác có nhu cầu đi du lịch à, mình có thêm những cái thông tin bổ ích vì anh Trường là người tại vùng này. Biết theo Khải Toàn được biết thị trường à, chuyên à, giới thiệu khách về à, những gì ạ? Dạ, vâng, em là chủ yếu là em là dẫn tour làm hướng dẫn viên ở Hà Giang, người bản địa ở Hà Giang ạ. Vâng. Rồi mình có cung cấp dịch vụ về dạ. về xe vâng. thuê xe tự lái không? Dạ có, bên em thì có cung cấp một số dịch vụ như là uh, phòng nghỉ, uh, xe vé xe khách, uh, xe máy và xe ô tô uh, xe khách ô tô du lịch ạ rồi xe ô tô dạ. du lịch nếu mà xe máy thì à, thuê thì khoảng bao nhiêu một ngày à, có nhiều à, phân khúc xe ừ. thì thấp nhất thì từ 100 cho đến cao nhất là tầm 500 một ngày do tùy lựa chọn phân khúc xe 1 đến 500 dạ vâng à, nếu mà thuê à, xe ô tô thì à, có bao gồm có tài xế luôn thì một ngày khoảng bao nhiêu à, một ngày khoảng cũng nhiều phân khúc xe nhiều nhiều cỡ xe như từ tùy theo uh, từ 4 đến 7 và đến 16 chỗ thì vâng. tầm từ uh, à, 1 triệu 2 cho đến 3 triệu một ngày. Vâng. Từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang, các bạn có thể là đi xe giường nằm có rất là nhiều lựa chọn nhưng mà từ thành phố Hà Giang đến uh, đến huyện Đồng Văn, xã Lũng Cú này chúng ta có thể là đi ô tô, đi ô tô rất là dễ xây xe, à, đi xe máy dễ hơn nhưng mà ngồi hơi bị ê mông các bạn <laughs> à, tùy lựa chọn thế thì ở cái khu vực xung quanh nơi này à, trường có thể giới thiệu những cái à, gì mà nó nó nó hay cho những cái người đi du lịch tự dạ. túc được không ạ? À? nơi mình đang đứng ở đây là thôn à, Nô Nô à, thuộc xã Nũng Cú. À, à, thôn Lô Lô. Và vâng, thôn Rồi. Lô Lô thuộc, thuộc xã, xã Lũng Cú, Cú, huyện à. Đồng Văn. Ờ, đây là một ngôi làng ờ, còn giữ được nguyên bản sắc dân tộc vâng. à, như kiến trúc cổ ừ. và ở trong ngôi làng này là 100% là người dân tộc Lô Nô sinh sống vâng. à, là nằm ở dưới chân cột cờ Lũng Cú à, cột cờ Lũng Cú là thuộc à, là cái cột, cột, cột mốc ghi à, địa đầu cực bắc của tổ quốc ạ điểm à, dạ. cực bắc của tổ quốc ạ đến cực bắc của à, Việt Nam và đánh dấu đánh giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc và, và vâng. vị trí địa lý ạ. Dạ. Ở ở đây mình đi bộ bao xa qua đến biên giới ạ? À? À, nếu mà đi bộ khoảng tầm mất à, 20 đến 30 phút là tới Ừ. Cách đây khoảng à, cách khoảng cách khoảng tầm độ một cây rưỡi. Ừ. Nhưng mà an an ninh thường à, chắc khá là nghiêm ngặt ạ. À? Dạ vâng, ở ờ, an ninh ở đây thì à, được ừ, biên phòng được đảm bảo ạ. À, về về an ninh rồi về trật tự an toàn xã hội ở đây thì được các uh, bộ đội và biên phòng uh, rất là gắt gao và khắt khe ở đây ạ về à, về ăn uống thì ở đây mình à, chuộng những à, món ăn à, gì ạ à? Dạ, ăn uống ở đây thì ừ, chủ đạo đó là về món ăn dân tộc món ăn đặc trưng của người dân tộc ở đây ví dụ như là thịt ừ, lợn thịt heo thịt heo trong các bếp ấy, ừ. à, nạc sườn à, xúc xích được tự làm ấy chế biến à. tự làm như cái món mèn mén được làm từ ngô à, từ mèn bắp mén. À. Là dạ. Ờ, hay là gà món gà thì nó gọi là gà đen gà xương đen thịt đen uh, rau cải uh, tất cả những món đây là thường là được trồng và chăn nuôi ở đây tại vâng. tại đây cái uh, à, trẻ em trong vùng của mình có được đi học đầy đủ không dạ, đa phần là đã được đi học rồi ạ ở đây ở riêng địa bà ở riêng địa điểm này thì là trẻ em đa phần đã được đi học đầy đủ à, còn một phần nhỏ thì là Ờ, do hoàn cảnh gia đình do ừ. ờ, đặc thù gia đình thì à, phụ huynh ờ, không có cho đi ừ. đấy là một phần rất là nhỏ đấy rồi ok cảm ơn à, bạn trường dạ. thông tin và số điện thoại của bạn trường có ở phần à, có ở phần thông tin của video này các bạn nếu mà muốn đi du lịch tự túc tại Hà Giang thì các bạn có thể à, nhờ anh Trường cho một số thông tin về kiến thức hoặc là thuê xe, nhà nghỉ hoặc là những cái phương tiện khác. Các bạn có thể theo dõi thêm ở phần bên dưới. Cảm ơn Trường. Dạ, cảm ơn. Từ thành phố Hà Giang lên Lũng Cú, huyện Đồng Văn mất khoảng 5 giờ chạy xe máy. Cả nhóm khuyên không nên đi ô tô vì dễ bị say xe đi xe máy ngắm phong cảnh rất là đẹp nhưng ơi mong lắm các bạn say hi.